Giá lăn bánh của chiếc xe bán tải hiện tại trong tháng 12 này đang có giá rất là tốt. Hiện tại nếu quý anh chị ở tỉnh ờ, mà với bản ờ, số tự động, bản tiêu chuẩn thì chỉ còn là 683 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe bán tải. Đấy, xong xuôi hết nhé, lăn giá ở giá lăn bánh. Còn nếu quý anh chị ở Hà Nội thì chỉ còn là 692 triệu là quý anh chị sở hữu chiếc xe bán tải bản tiêu chuẩn rồi còn ờ, nếu bản ờ, số động bản cao cấp một cầu thì giá lăn bánh của nó tại tỉnh là 810 triệu còn ở Hà Nội nó sẽ cao hơn một chút là 818 triệu là quý anh chị sở hữu chiếc xe bán tải sơ động một cầu bản cao cấp hay còn gọi là bản Athlete đó và cái bản hai cầu thì hiện tại giá cũng cực kỳ là tốt luôn quý anh chị ạ à, giá lăn bánh của nó hiện tại nếu quý anh chị ở ở, ở tỉnh ấy, thì chỉ còn là xong xuôi là 941 triệu còn ở Hà Nội thì nó rơi tầm khoảng 952 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe bán tải phiên bản hai cầu rồi. Đấy, đấy là em muốn cập nhật tới quý anh chị những anh chị nào đang quan tâm dòng xe Mitsubishi Triton 2022 vào tháng 12 năm 2022 này. Đấy. Hiện tại thì bên em đang có sẵn xe phiên bản sơ động, bản cao cấp, một cầu và hai cầu, bản Atelit để giao ngay cho quý anh chị để đi được trước Tết thì giá của nó thì thời điểm này đó em uh, từ trước giờ thì ờ, từ đầu năm giờ thì đây là thời điểm tốt nhất để quý anh chị có thể sở hữu chiếc xe Mitsubishi Triton 2022 này còn bây giờ thì em muốn giới thiệu những cái đặc điểm nổi bật của chiếc xe bán tải Triton 2022 này gửi tới quý anh chị để quý anh chị xem là cái mức tầm tiền là 700 triệu với bản uh, số động bản tiêu chuẩn thì quý chị có được những cái gì và Ờ, mức giá là 800 triệu thì quý anh chị sẽ được sở hữu những cái gì của bản Athlete một cầu đó thì em sẽ giới thiệu trong video này quý anh chị nhé Trước khi giới thiệu với quý anh chị những cái đặc điểm nổi bật của dòng xe bán tải Mitsubishi Triton 2022 thì em muốn chia sẻ với quý anh chị về chương trình khuyến mại của chiếc xe ờ, trong tháng 12 này. Thì ngoài chiếc khấu giá bán như em vừa báo với quý anh chị thì ờ, xe này các phụ kiện kèm theo đó như là em sẽ tặng quý anh chị là toàn bộ là dán phim cách nhiệt này, các kính chắn gió này rồi là trải sàn da và bọc vô lăng nữa quý anh chị nhé đó là những phụ kiện khuyến mại quý anh chị uh, mua xe kèm theo uh, trong tháng 12 này đó. còn uh, đây là uh, em uh, trong video này thì em sẽ quay giới thiệu quý anh chị về đặc điểm nổi bật của chiếc xe bán tải Triton phiên bản Athalit nhé quý anh chị nhé về phần đầu xe đây uh, xe được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Seal trông rất đẹp đúng không ạ uh, rất là vuông và sắc cạnh uh thì uh, hệ thống chiếu sáng của nó là đặc điểm rất là chú ý thì chiếc xe này là được trang bị ờ, đèn led quý anh chị nhé đối với bản Athinit thì nó sẽ là được trang bị là hệ thống chiếu sáng đèn led còn đối với bản tiêu chuẩn nó là đèn halogen ừ. đây là bản hai cầu thì nó có thêm đó là chức năng là rửa đèn pha này có bốn cảm biến phía trước là hỗ trợ quý anh chị là uh, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước này chống tăng tốc ngoài ý muốn này rồi là uh, cảnh báo phương tiện cắt ngang đấy. rồi là hỗ trợ quý anh chị uh, ờ, chuyển nàn kết hợp với ờ, bốn cảm biến phía sau nữa đó đấy là các chức năng của của của của bốn cảm biến này kết hợp với cả cụm radar ở trong trong cái logo Mitsubishi này cái ờ, biểu tượng nổi này đấy và đây à, rồi là cái cảm biến này radar ở trên, phía trên này kính chân gió này đấy. xe này có chức năng là gạt mưa tự động nữa rồi là tự động bật tắt đèn chiếu sáng này đó là địa điểm nổi bật ở phần đầu xe của bán tải rồi là phần hông xe thì với bảng tennis này nó sẽ có cái bộ tem này quý chị thấy không rất là nổi bật này rồi các cái ốp cua lốp rồi ờ, ờ, la răng này với tông màu đen này rồi, ờ, ốp gương chiếu hậu kia đó nó sẽ làm cho cái màu trắng này rất là tương phản và bắt mắt đúng không ạ? Phần cái la răng thì nó sẽ được trang bị la răng 18 inch. Đó, la răng mâm đúc này. Ờ, bánh trước nó là phanh ờ, đĩa còn bánh sau nó là phanh tăng chống quý chị nhé đây thông số lốp của chiếc xe này thì uh, quý chị thấy là thông số lốp của nó đây là thông số lốp là 265 trên 60 R18 cái thông số lốp này nó được trang bị như là chiếc xe Parosport uh, bên cạnh em đây cũng là 265 trên 60 R18 lốp béo lốp dày đi rất là thích khi mà uh, quý anh chị à, đi ở đi phượt hoặc đi dã ngoại hoặc đi vào cái cung đường xấu ấy. hệ ừ, thống ừ. treo của nó đấy đây treo của chiếc xe này. treo đằng trước đằng sau đó là jeep nhé Rồi. bộ tem Athelit này rồi là uh, cái, cái cái thành thùng này có ờ, có có thanh thể thao trang trí trông rất là đẹp Rồi. thì uh, bản chi tông này nó sẽ hiện tại bây giờ thì với giá em đang báo quý anh chị đó thì nó sẽ không được tặng nắp thùng nữa Đấy. thì nếu quý anh chị uh, muốn lắp thêm nắp thùng thì bên em đang có sẵn các lắp thùng để quý anh chị lựa chọn như là lắp thùng cuộn này lắp thùng uh, uh, cao này lắp thùng thấp này Đấy. cuộn cơ cuộn điện đều có cả nếu quý anh chị quan tâm mình muốn lắp thì bên em đang có sẵn hàng chính hãng để lắp cho quý anh chị đây là phần đuôi xe của chiếc xe bán tải phiên bản hai cầu đây để như em chia sẻ với chị là trước có bốn cảm biến thì sau cũng có bốn cảm biến này hỗ trợ của anh chị là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe này Đấy, cảnh báo đêm mù này hỗ trợ của anh chị là chuyển làn này rồi là giữ làn đó rồi là cái camera thì camera đợt, đợt này nó sẽ làm camera chính hãng lắp luôn trên xe ờ, phần phần ờ, tay mở cửa đây. có chiếc xe bán tải chi tông đây camera đủ của nó đây Đấy, có đèn phanh trên cao này đó. Đây là phần thùng xe của chiếc xe bán tải Có sẵn luôn là ờ, sàn nó sàn rồi quý anh chị nhé Không như các xe khác là phải mua thêm Thì đây không quẹt vẹo ừ. Ờ, tiếp theo đó là cái phần hệ thống đèn chiếu sáng Đèn hậu này Quý anh chị thấy Đèn led này rồi là đèn halogen kết hợp Nhìn bên ngoài thì quý anh chị thấy là cái hàng ghế hai này nó sẽ thiết kế theo ngôn ngữ z line này như cái Z-Line thì cái cái đặc biệt của Z-Line này đó là nó sẽ tạo cho cái hàng ghế thứ hai của chiếc xe bán tải này nó ngả lên đến 25 độ đó, ngả ngả như vậy thì sẽ giúp cho người ngồi ở trong khoang ờ, trong trong hàng ghế thứ hai này rất là thoải mái khi đi xa nó sẽ không bị mỏi lưng như các cái dòng xe khác Rồi. nội thất thì với tông màu này hiện tại là rất là sáng màu với lại màu cam và màu đen pha lẫn nhau Đấy, ghế bọc da ghế la pad nhé quý anh chị nhé ghế lái chỉnh điện 8 hướng đối với bản uh, ờ, Atelit này quý anh chị nhé đó còn ghế phụ thì không có chỉnh điện đâu nó là chỉnh cơ thôi Đấy. em sẽ quay từ tắp ly cửa này vào bên trong này Đấy. ghế chỉnh điện 8 hướng đấy đây các chức năng này đây là điều chỉnh uh, đèn đèn pha này độ cao thấp đèn pha này đây là chống va chạm này rồi là cân bằng điện tử này nút uh, start top này rồi chỉnh chỉnh gương chiếu hậu đó đây là lẫy số thể thao trên vô lăng thì chiếc xe này ờ, được trang bị là hộp số tự động là 6 cấp kết hợp với ờ, động cơ diesel 2.4 lít cho ra công suất là 181 mã lực thì uh, chiếc xe vận hành rất là êm ái động cơ hoạt lạnh cực kỳ êm ái luôn quý chị ạ khi ngồi bên trong khoang xe này sẽ không thấy uh, tiếng nổ của động cơ đâu cách âm rất là tốt luôn Đấy rồi là trên vô lăng này Đấy, có tích hợp đầy đủ à, các cái à, phím âm lượng rồi là chân ga tự động này Đấy. màn hình giải trí 7 inch Đấy, có tích hợp Apple Car và Android Auto nhé quý chị nhé điều hòa tự động hai vùng này Đấy, rồi cần số Rick Jack này phanh tay cơ khí đây bản hai cầu thì có điều chỉnh à, chế độ hai cầu đây về cái chế độ gài cầu này thì nó có được điểm ưu việt đó là khi mà quý chị chuyển chuyển cầu ấy, nó ở trong đang đi vẫn chuyển được hoạt động ở chế độ hai cầu ở một 100 km trên giờ đó Đấy. Rồi, ờ, chế độ là khởi hành ngang dốc này khởi hành xuống dốc này đó, rất an toàn luôn xe được trang bị là 7 túi khí nhé quý chị nhé ờ, Video của em thì cũng ờ, muốn chia sẻ với quý chị những đặc điểm nổi bật của chiếc xe bán tải Triton 2022 này thì uh, anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết thì em mời quý chị đến uh, showroom bên em để ừ, xem xe này lái thử và trải nghiệm thực tế dòng xe bán tải này để quý chị xem lựa chọn xem là phiên bản nào là phù hợp với lại nhu cầu của mình và tài chính của quý chị xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo ạ